Hello, hello, xin chào tất cả anh chị em, cả các bạn có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay. Làm thế nào để chúng ta có thể biết được và cách xác định phiên phân phối trong thị trường đầu tư chứng khoán? Và chúng ta biết là trong đầu tư chứng khoán thì à, phân phối là một trong những phần cực kỳ quan trọng đúng không ạ? Việc mà chúng ta hiểu rõ được là nhận biết được thế nào là phiên phân phối sẽ giúp cho chúng ta cách để chúng ta có thể thoát ra khỏi thị trường một cách gì ạ à? an toàn đặc biệt là giúp chúng ta cách để chúng ta gì ạ à? có thể bán cổ phiếu ở thời điểm nào mà chúng ta có lợi nhuận tối ưu à, bao nhiêu anh chị em đang có mặt ở đây thấy rằng là phiên phân phối hay là chúng ta gọi là xác định điểm phân phối là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng trong đầu tư chứng khoán thì có thể comment số 1 đúng không ạ hãy comment số 1 để chúng ta sẽ nói về phiên phân phối bởi vì khi mà thị trường đạt đỉnh hoặc là khi mà chúng ta biết rằng là mọi thứ đang trở nên rất là rõ ràng nhà nhà đầu tư thành công người người đầu tư thành công và những cái tài khoản chứng khoán bắt đầu mở bắt đầu mở được mở ra rất là nhiều trong giai đoạn tới và thời gian tới các công ty chứng khoán bắt đầu gì ạ đưa ra những nhận định rất là tích cực trên thị trường chứng khoán và việc mà chúng ta nhận biết được phiên phân phối đây là một trong những phần cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta có thể chiến thắng được thị trường đặc biệt là trong quá trình đầu tư Hello xin chào anh chị em và các bạn đang có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay chúng biết rằng là khi mà chúng ta nói về phân phối thì phần lớn nhiều anh chị em cảm giác là lo lắng hoảng hốt nhưng thực tế thì ạ à, cái việc mà phân phối chúng ta cần phải biết rằng phân phối ở giai đoạn nào à, có những cái lượt mà phân phối chúng ta gọi là rũ bỏ và có những lượt phân phối thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ bán hết cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ khi mà tham gia vậy ờ, cái trình sách ao hay rũ bỏ thì thường nó diễn ra trong cái dạng tích lũy và ở trong giai đoạn đó thì thường là nó có những cái thông tin tiêu cực thì chúng ta gọi là check out tức là rút bỏ còn giai đoạn phân phối trên thị trường thì chúng ta thấy là những thời điểm mà cổ phiếu chạy nước rút á, thời điểm cổ phiếu chạy nước rút thì giai đoạn đó chúng ta gọi là giai đoạn phân phối một số anh chị em thì xin lỗi một số anh chị em trong buổi sáng nay Dũng hứa là sáng nay Dũng sẽ gì ạ à, có buổi livestream trực tiếp ạ à. à, tại vì à, hiện tại Dũng đang ở quê nên cái việc mà Ờ, nó có tiếng ồn khi mà Dũng đang sửa sửa cái nhà tiếng ồn rất là lớn nên Dũng uh, không không và thứ hai là mình internet là bị cắt nên uh, không thể phát trực tiếp và Dũng theo dõi trên um, điện thoại thì mọi thứ Dũng cũng thấy rằng không đáng phải lo ngại nên cũng để cho chúng ta tự trải nghiệm và trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ nói về phân phối ạ ok ạ à, chúng ta sẽ thấy rằng là bắt đầu chúng ta xuất hiện một số các gì ạ à? các gì ạ à? chúng ta biết là bắt đầu xuất hiện anh chị em đang có một xu hướng là gì ạ à? bán những cái cổ phiếu mà đang tăng tốc và mua những cổ phiếu đang có dấu hiệu tăng trong một hai phiên tới vậy điều gì sẽ diễn ra câu chuyện điều gì diễn ra câu chuyện này có thể lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi anh chị em có thể thấy rằng là trước khi mà chúng ta sẽ nói về phiên phân phối thì anh chị em sẽ gì ạ ngồi đây để nghe Dũng chia sẻ một số các trải nghiệm của Dũng trong suốt thời gian vừa qua để anh chị em sẽ thấy rằng là bao nhiêu chị em khi mà chúng ta có mức lợi nhuận 20 30 50 100 200 300 thậm chí là 500 phần trăm sau khi chúng ta có mức lợi nhuận đó thì phần lớn ở giai đoạn đầu chúng ta cơ cấu và chuyển sang giai cổ phiếu khác thì đều là cho chúng ta gì ạ cho chúng ta mức lợi nhuận rất là tốt nhưng ở đây anh chị em sẽ thấy là việc mà chúng ta bao giờ bắt đầu có một cái gì cảm giác là rất là rõ ràng bán những cái cổ phiếu như là ACB, MBB, Techcombank hoặc một vài cổ phiếu khác của dòng gì ạ chứng khoán để đi tìm những cái cổ phiếu dòng dầu khí cho đoạn này và nghĩ rằng là trong thời gian tới nó vẫn có ạ? cho chúng ta một lợi nhuận giống như cổ phiếu dòng chứng khoán hoặc dòng bất động sản à dòng ngân hàng thì hãy để comment cho dũng số số không ạ hello comment số 4 đi ạ câu chuyện đây cổ phiếu gì ạ câu chuyện ở đây nó là gì ạ cái nhóm cổ phiếu dầu khí là nhóm cổ phiếu Dũng tin chắc rằng là nó sẽ có cơ hội để tăng tiếp nhưng việc mà chúng ta đang có một cái gì ạ giống chúng ta đang có một suy nghĩ giống như đoạn trước á, thì có thể có những đợt điều chỉnh khi mà thị trường các cổ phiếu ngân hàng nếu trong trường hợp mà nó điều chỉnh thì tất cả cổ phiếu dòng dầu khí Đó. cổ phiếu dòng dầu khí nó sẽ bị ạ nó bị cuốn theo anh chị em nhớ nhỉ thông thường ở giai đoạn này anh chị em sẽ biết rằng là việc mà chúng ta không gì ạ à, không giảm cái gì ạ à, không giảm tỷ trọng các cổ phiếu tức là chúng ta không giảm tỷ trọng các cổ phiếu mà chúng ta lại tiếp tục lợi nhuận đẻ ra và chúng ta lại tiếp tục mua vào những cổ phiếu vị thế mới để chúng ta mong muốn gì ạ có lợi nhuận nhiều hơn cao hơn có phải không ạ có phải anh chị em đang có mong muốn như vậy không ạ vậy câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu lần chúng ta cũng mong muốn như vậy sau đó thì những đợt điều chỉnh ngắn chúng ta lại mất toàn bộ từ lãi 50 phần trăm có thể lỗ ngược lại 10 phần trăm từ lãi 100% có thể chỉ còn 20% nữa bao nhiêu anh em đã thấy điều này ạ comment cho Dũng đi ạ đã có thấy điều này ạ chúng ta đang nói về tích cực đấy ạ comment số 3 đấy ạ chúng ta nhận ra bài học này ạ bao nhiêu anh chị em là khi mà chúng ta có lợi nhuận rất là cao thay vì chúng ta giảm cái tỷ lệ lợi nhuận giảm cái tỷ lệ cổ phiếu chúng ta gọi là mưa margin thì chúng ta lại nâng nâng số tiền lên bởi vì cổ phiếu chúng ta đang tạo ra mức lợi nhuận cao thay vì chúng ta gì ạ không muốn bán cái cổ phiếu chúng ta đang có mà chúng ta lại tập trung vào những cổ phiếu gì ạ nó đang chuẩn bị tăng và chúng ta cảm giác là cái câu chuyện mà chúng ta đang bán gì ạ cái giai đoạn trước là cổ phiếu dòng gì ạ ngân hàng và cổ phiếu dòng gì ạ chứng khoán chúng ta đang có gì ạ cái bài học giống nhau và chúng ta đang kiếm lợi lợi nhuận giống nhau đúng không Dũng có nói điều này anh chị em có thấy có gì ở nó gì ạ à? nó đúng không ạ nếu đúng thì comment số một cái Tại vì chúng ta đang nói về những bài học có một số anh chị em nào mà không thích nghe những bài học này chỉ thích nghe gì ạ à, phím hàng thì có thể rời sang room khác để nghe tại vì những cái room mà Dũng chia sẻ này đây là những bài học rất tuyệt vời để chúng ta có thể gì ạ à, giữ được lợi nhuận và khi chúng ta giữ lợi nhuận thì khi mà thị trường có những đợt điều chỉnh thì chúng ta sẽ gì ạ sẽ biết rằng là cái nhóm nào là nhóm mạnh nhóm nào là nhóm tốt để chúng ta mua vào không muộn đúng không chúng ta sẽ mua vào không muộn tí nữa Dũng sẽ gì ạ chúng ta cũng sẽ phân tích cho chúng ta kỹ hơn về cái điều này vì bản thân Dũng đã cũng đã bị rất nhiều lần rồi nên anh chị em sẽ biết rằng là đây là những trải nghiệm thực tế trên thị trường anh chị em không ai nói cho chúng ta điều này đâu ạ à. không ai nói đâu anh chị em ạ à. bởi vì một là họ không đầu tư hai là gì ạ à? họ không học những bài học này nếu chúng ta không đầu tư nếu mà dũng chỉ, chỉ uh, hướng dẫn đào tạo hoặc là chia sẻ mang tính chất gì ạ à? những lý thuyết suông thì không có bài học nào đâu anh chị em ạ à. câu hỏi đặt ra là gì ạ bao nhiêu anh chị em đã có lợi nhuận trên 50 phần trăm comment ghé trên 50 phần trăm và mong muốn là gì ạ một năm có 100 phần trăm ạ lợi nhuận mong muốn là lợi nhuận 100 phần trăm vậy nếu chúng ta đang thời điểm này chúng ta có lợi nhuận trên 50 phần trăm và chúng ta sẽ làm sao với chúng ta còn 6 tháng nữa để chúng ta có thể gia tăng lợi nhuận lên được 100% đó cũng là rất là tuyệt vời rất là lý tưởng rồi có phải không ạ rất là tuyệt vời rất là lý tưởng rồi, rồi đúng không ạ bây giờ tại sao chúng ta lại gì ạ lại nâng mơ zin lên lại tao cuốn vào cuộc chơi mà chúng ta không biết rằng là khi nào nó kết thúc bởi vì thế này chỉ cần một phiên giảm thôi ạ à. một phiên giảm tại vì giảm nó giảm từ trên giảm xuống là chúng ta có thể mất trắng luôn tài khoản trong thời gian 2 đến 3 phiên à. đúng không một số anh chị em nếu chúng ta gì ạ đấy bắt đầu chúng ta đã thấy rằng là gì ạ à? có những cái comment rất là tuyệt vời đúng không thế thì ở trong tất cả những video trước anh chị em sẽ thấy là tại vì Dũng đang nói về những trải nghiệm nên những bài học này Dũng nói từ những cái vấn đề mà chúng ta đang mắc phải có phải khi mà chính cái giai đoạn này khi mà Dũng nói là giảm dần tỷ trọng thì cổ phiếu một loạt các cổ phiếu vẫn tăng một vài các cổ phiếu vẫn kiếm được tiền và chúng ta thấy rằng là chúng ta vẫn gì ạ bị mất mất một cơ hội nào đó đúng không ạ chúng ta vẫn bị làm sao đó chúng ta bị làm gì ạ cảm giác như là chúng ta đang bị thị trường cướp mất nhiều cơ hội bởi vì thực tế chúng ta đang đầu tư nó có một cái câu chuyện như này này có ba cái lý do để chúng ta gọi là bị tâm lý tiêu cực ba lý do ba lý do để anh chị em thấy là bị tiêu cực đó là chúng ta là ít hơn tức là khi mà chúng ta được ít hơn những cái gì chúng ta mong muốn thì chúng ta tiêu cực bình thường anh chị em đang muốn 50 phần trăm rồi ạ một số anh chị em nghĩ rằng là chúng ta cần phải 100 phần trăm hoặc 200 phần trăm khi chúng ta có 100 phần trăm rồi chúng ta lại mong muốn có 120 phần trăm và khi chúng ta có 120 phần trăm chúng ta mong muốn là có gì ạ à? 200 phần trăm và cái điều này cái điều này nó làm cho lúc nào chúng ta cũng cảm giác là đau khổ lúc nào chúng ta cảm giác đố kỵ và một vài anh chị em lần trước kia chưa kiếm được lần đồng nào nên đến bây giờ khi mà Dũng nói là là cần phải bán dần ra thì bắt đầu cảm giác là khó chịu cảm giác là không vui đúng không ạ trong khi đó là tất cả những anh chị em đã theo Dũng hoặc là một số anh chị em đã gì ạ à, là những học viên của Dũng thì đã kiếm được 50 100 hoặc vài trăm phần trăm lợi nhuận rồi thì tại sao Dũng lại không bảo họ là phải cần phải gì à, bảo toàn thay vì chúng ta tấn công lên phía trước đúng không bởi vì cái việc mà Dũng nói là cái việc mà chúng ta có lợi nhuận 50 đến 100 phần trăm lợi nhuận lần đầu tiên anh chị em bảo là là gì ạ à? khoác lác đúng không chúng ta sẽ nghe cái câu chuyện này chúng ta vẫn thấy bảo là khoác lác gì ạ à? có phải không ạ à? chúng ta nghe câu chuyện này chúng ta bảo là gì ạ à? chém gió đúng không ạ có phải đúng không ạ chúng ta nghe câu chuyện này chúng ta phải chém gió nhưng bây giờ chúng ta đạt được cái điều này rồi và nhiều hơn thế rồi thì bây giờ chúng ta gì ạ à? và bán quá sớm hay câu chuyện gì đó không biết nữa nhưng ở đây Dũng muốn như này ở đây không có đúng có sai ở đây chúng ta đang phân tích để chúng ta nhìn những cái trải nghiệm trên thị trường nhìn những cái comment nhìn những cái thực tế để chúng ta tự phân tích tự đánh giá tự tổng hợp tự sáng tạo ra của mình ok đây có nhiều anh chị em đấy lãi lợi nhuận 200 phần trăm thực tế không ạ 50 phần trăm thế bây giờ chúng ta lãi như này rồi chúng ta giảm bớt cái tỷ trọng margin có vấn đề nào gì không ạ thay vì chúng ta tấn công lại tiếp tục margin anh em thấy có logic không ạ thay vì chúng ta gì ạ giảm cái tỷ trọng margin đi ạ tức là chúng ta chuyển sang tiền mặt và dành gì ạ dành khoảng 50 phần trăm cái lãi của chúng ta để tiếp tục tái đầu tư thì độ an toàn nó cao hay thấp thay vì chúng ta lại tiếp tục nâng margin lên từ 50 phần trăm tức là 11 sang gì ạ nhiều hơn nữa cuối cùng trở thành 37 đúng không dần dần chúng ta chuyển thành giờ 37 dẫn đến là gì ạ khi mà chúng ta ở 37 thì chỉ cần một phiên giảm như sàn gì ạ Hà Nội là chúng ta mất gần như 100 phần trăm hôm nay chúng ta nói về phân phối nhưng Dũng muốn bàn luận thêm về những cái tâm lý để chúng ta học đúng không Dũng đã nói là margin không phải là gì ạ à? margin nó là công cụ để chúng ta gì ạ chiến thắng thị trường công cụ để chúng ta gì ạ kiếm nhiều tiền hơn margin nếu không biết dùng nó giống như con dao á nó có thể làm gì ạ đứt tay nên anh chị em cần phải biết rằng là thời thời điểm này Dũng lại đang làm ngược lại những gì mà phần lớn chúng ta vẫn đang làm khi mà Dũng đang làm ngược lại phần lớn những cái gì mà anh chị em một số các công ty đang làm vậy chúng ta chỉ xem là có phải đang làm ngược lại hay không nếu chúng ta để ý xem là bao nhiêu anh chị em đến các công ty khoán VP, VPS, SSI, HCM, VND thì bao chúng ta đã thấy rằng là cái công ty những cái công ty đó margin đang ở mức cao nếu anh chị em thấy margin đang ở mức cao tức là mức rất là rất là full rồi á thì có thể comment số 10 đúng không ạ còn nếu mà chưa thấy chưa thấy thì comment số 9 ạ anh chị em nếu anh em thấy là margin ở các công ty chứng khoán đang ở gì ạ số 10 tức là đang rất là nóng thì comment ạ à, comment cho Dũng số 10 còn nếu mà chúng ta thấy là chưa nóng thì comment số 9 ạ như thế để chúng ta sẽ nói một câu chuyện như vậy đúng không tí nữa chúng ta sẽ phân tích về phân phối chúng ta sẽ nhìn rõ hơn ạ đấy chúng ta nhìn ạ số lượng này chúng ta nhìn ạ ba số 9 đúng không ạ đây đấy ok bao nhiêu anh chị em đây là chúng ta kiếm được 50 đến 60 phần trăm trong một tuần hơn một tuần qua 50 phần trăm ạ 3 đến 50 phần trăm một cổ phiếu ạ chúng ta sẽ chịu thuộc vào quy mô vốn một là chúng ta phụ thuộc quy mô vốn nên có thể anh chị em nào đó đạt được bao nhiêu ba bốn trăm phần trăm với mức quy mô vốn khoảng ba bốn trăm triệu là chuyện rất bình thường đây chúng ta nhìn này con câu chuyện này là anh chị em sẽ thấy ngay luôn này đây là câu chuyện có thật nếu chúng ta quy mô vốn nhỏ đúng không quy mô vốn nhỏ hai ba trăm triệu thì cái việc người ta đạt được cái mức độ lợi nhuận này nó khác hẳn so với chúng ta có quy mô vốn hóa lớn tức là một vài tỷ hay một vài chục tỷ anh chị em hiểu không ạ nên ở đây chúng ta thấy là nếu chúng ta nhìn vào mọi cái mà chúng ta không gì ạ không tư duy không có cái đầu thì chúng ta sẽ gì cãi nhau cả ngày đúng không cãi nhau cả ngày bởi vì đừng có phán xét theo một cái góc độ nào đó mà chúng ta gọi là tư duy cá nhân mà chúng ta cần phải nhìn về góc độ gì ạ về quy mô vốn nhìn về góc độ là gì ạ chúng ta mua được cổ phiếu nào chẳng hạn như cổ phiếu SBS Dũng là người chia sẻ chia sẻ trên cộng đồng của DVD chia sẻ cho các học viên của DVD nhưng anh chị em thấy là rõ ràng là cái lợi nhuận này nó là cái lợi nhuận mà Dũng đã nói trước rồi đây là cổ phiếu gì ạ nó tăng rất mạnh và hôm qua hôm nay Dũng yêu cầu là mọi người hãy giảm tỷ trọng và thoát ra câu chuyện nó chỉ đơn giản như thế thôi ạ à. Dũng có nhớ một cái cổ phiếu S99 cũng tương tự như vậy đúng không thế thì câu chuyện ở đây chúng ta lại tiếp tục lại nói tiếp tục ở đây ạ thế thì bây giờ chúng ta gì ạ à? thay vì chúng ta mua một cái cổ phiếu nào đó vậy dũng thử anh chị em thử tư duy một chút ạ dũng đang có một cổ phiếu techcombank và hiện tại có một cổ phiếu pvd ạ anh chị em cứ tư duy nhá tại vì đây là chúng ta đang gì ạ trong cái chương trình dạy đào tạo như này dũng muốn anh chị em là cùng là cùng gọi tương tác cùng học với dũng ạ tại vì cái này nó học rất là hay bởi vì chúng ta đã nhìn tự chúng ta có thể nhìn ra được còn nếu mà dũng tự hướng dẫn chúng ta trong chương trình này thì câu chuyện lại khác bây giờ chúng ta lấy như này là trong cái cổ phiếu Techcombank và cổ phiếu PVD theo anh chị thì bán Techcombank và mua PVD ở phiên hôm nay thì cái nào có lợi hơn nếu anh chị em là Techcombank gì ạ à, mua PVD có lợi hơn thì comment số 1 đi ạ còn nếu mà gì ạ à, vẫn giữ cái Techcombank có vé số 2 chúng ta cứ lấy một cái con câu chuyện như vậy ạ à. nếu giữ con banh người cột số 2 còn nếu nếu bán banh để mua PVD có vé số 1 nào chúng ta thử xem nào comment cái cho nó vui ạ à. câu chuyện hôm nay chúng ta tự phân tích đúng không để xem là bao nhiêu anh chị em số 1 bao nhiêu số 2 thoải mái đi ạ comment thoải mái đi ạ đấy thế có một số bao nhiêu anh chị em số 2 số 2 nhá là đã từng theo dõi video của Dũng và có thể là học viên của Dũng thì comment số 3 tức là 23 đi ạ còn anh chị em nào chưa học và chưa theo dõi thì có thể chỉ giữ hai không ạ 23 đấy tức là đã theo dõi để Dũng sẽ muốn phân tích cái điều này cho nó rõ ràng hơn ạ xem số lượng bao nhiêu ạ bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục này Bây chúng ta biết rằng là những cổ phiếu chạy nước rút á anh chị em nhớ là các cổ phiếu chạy nước rút thì nếu bình thường á nó có thể tăng khoảng bao nhiêu ạ hai đến 3 phiên trần anh chị em tăng đến 2 đến 3 phiên trần một số trường hợp đặc biệt thì tăng có thể tăng 5 phiên hoặc nhiều hơn đúng không nhiều hơn vậy nếu cái cổ phiếu chúng ta đang có gì ạ? đang có trên tay chúng ta gọi là t không đúng không tức là chúng ta đang có một cái gì ạ cổ phiếu sẵn rồi chúng ta có thể bán bất cứ lúc nào và cái cổ phiếu đấy nó vẫn đang trong quá trình ạ tích lũy để có thể trong một vài phiên tới nó chạy nước rút Đấy chưa? một vài phiên tới nó chạy nước rút vậy chúng ta bán Techcombank đi nếu Techcombank chỉ cần tăng 3 phiên thôi ạ à, thì anh chị em thấy rằng là ba phiên của Techcombank và chúng ta mua cổ phiếu gì ạ à? PVD Dũng chưa nói về mẫu hình chưa nói về gì ạ à? thì liệu PVD có tăng được 4 phiên hay là 5 phiên trở hay không đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là trong trường hợp một vài các cổ phiếu phân phối ngày thứ tư đúng không bắt đầu phân phối đến ngày thứ tư thứ năm thì có thể khi PVD vào ngày thứ bao nhiêu ạ à? ngày thứ tư về thì có thể nó giảm rất là mạnh chúng ta không bán được ra đấy là lý do chúng ta biết rằng là việc mà giữ các vị thế của cổ phiếu chúng ta trong đoạn này và bán tỉa là một trong những vị thế rất quan trọng nhiều người bán bò tệnh tậu ích ương tức là cái cổ phiếu chúng ta đang tốt thì chúng ta gì ạ bán ra thì câu chuyện nó rất buồn cười như là này khi mà chúng ta có những cổ phiếu tốt đang rất tốt đang chạy nước rút và nó đang chạy cuối đà thì lại gì ạ rung lắc một tí bởi vì chúng ta đang ở trạng thái là ít hơn trạng thái tâm lý và nãy chúng ta đang nói là có trạng thái đầu tiên là gì ạ không đủ tức chúng ta không đủ cái số tiền bình thường chúng ta mong muốn là gì ạ 100% lợi nhuận bây giờ nó chỉ 90% lợi nhuận thôi nó không đủ so với những cái gì mà chúng ta có nên dẫn đến chúng ta bị tâm lý tiêu cực đúng không cái trạng thái thứ hai là trạng thái ít hơn trạng thái ít hơn chúng ta mong muốn rằng gì ạ à? mong muốn là có lợi nhuận cao nhưng bây giờ chúng ta cảm giác là ít hơn so với những gì chúng ta mong muốn hai cái điều này nghe vẻ nó giống nhau nhưng chúng ta lại thấy cái việc mà chúng ta cần phải tăng tốc lên bằng cách là để vẫn giữ cái cổ phiếu đó vẫn giữ cái cổ phiếu đó và khi cổ phiếu đó tăng lên chúng ta lấy cái lợi nhuận để chúng ta lại tiếp tục nâng quy mô lên đấy là cái thứ nhất chúng ta mắc phải cái thứ hai là chúng ta mắc phải nữa là chúng ta gì ạ do chúng ta nói với bạn bè những người thân của chúng ta hoặc một ai đó là một cái cổ phiếu nào tốt chúng ta mua ở giai đoạn trước cổ phiếu gì ạ lần trước chúng ta mua cổ phiếu ngân hàng thấy thành công lần thứ hai chúng ta mua cổ phiếu gì ạ chứng khoán thành công lần thứ ba chúng ta mua một vài các cổ phiếu gì ạ à? bất động sản thành công và lần thứ tư chúng ta nghĩ rằng chúng ta cũng mua cổ phiếu gì ạ dầu khí thành công và có thể một vài lần nữa chúng ta cũng lập đi lặp lại và những cái bài học này nó giống như cái cổ phiếu ở nền thứ tư thứ năm á, thì đấy là những nền cuối cùng trong quá trình thị trường rớt xuống nên khi mà chúng ta đầu tư thì chúng ta cần đầu tiên không phải là chúng ta kiếm được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận mà chúng ta cần phải nhớ bài học đó là gì khi có lợi nhuận thì làm sao để chúng ta giữ lại lợi nhuận và thứ hai là gì ạ khi mà chúng ta đã có cái lợi nhuận đạt kỳ vọng rồi thì đầu tiên không phải là tiếp tục tăng cái quy mô lên mà chúng ta cần phải gì ạ cần phải giữ được cái lợi nhuận và chỉ để cho lãi chạy thôi chứ còn nếu chúng ta lại tăng quy mô lên để đánh đòn bẩy tài chính ở giai đoạn cuối chu kỳ thì có thể trong 10 lần đúng thì một lần sai có thể mất hết 10 lần đúng một lần sai vẫn có thể mất hết anh chị em có hiểu không ạ sẽ có những lần mà chúng ta nhầm đúng không nhầm bán thành mua ở trận này Dũng tin chắc là vẫn có thể là cái nhầm may mắn nhưng chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi mà nhầm như này là chúng ta gì ạ tích lũy gì ạ cả năm thì sau đó thì trong khoảng ba hoặc bốn phiên thôi ạ đốt rất là nhanh 95 phần trăm các nhà đầu tư thất bại đều mắc cái lỗi mà chúng đang nói này. có phải không ạ bao nhiêu anh chị em là gì ạ có phải chúng ta đang nói chúng đang nói là 95% các nhà đầu tư thất bại trong đầu tư chứng khoán đều mắc cái lỗi mà Dũng đang nói không ạ nếu đúng thì comment cho Dũng số 4 ạ comment xem số đông ạ tức là khi mà chúng ta thì ạ thị trường lên chúng ta có lợi nhuận rất là cao chúng ta không những là gì ạ à, giảm bớt margin chúng ta lại dùng số tiền đó để chúng ta nâng margin lên dùng số tiền đó là tiếp tục nâng margin lên dùng số tiền đó để tiếp tục nâng nâng nâng lên đến gì ạ à, nhồi nhét cho gì ạ à? nhồi nếu chúng ta cứ nhồi nhét cho gì ạ à? cho cứng họng cho gì ạ à? cho đến mức nào đó không thể chịu nữa thì điều gì sẽ diễn ra chúng ta ngạt thở mà ngạt thở thì cầu gì chả chết đúng không ạ nên ở đây Dũng muốn nói chị em này không phải là thị trường hôm qua Dũng làm này ạ à, thị trường mới còn lên phải không ạ hôm nay lại nói về thị trường gì ạ à? là phải giảm oxy vậy trong hai điều đó có mâu thuẫn gì không anh chị em thấy anh chị em nào thấy thấy mâu thuẫn gì không ạ nếu thấy mâu thuẫn comment số 4 còn không mâu thuẫn thì comment số 3 để Dũng sẽ giải thích cho cái vấn đề này ai thấy mâu thuẫn comment số 4 còn ai không thấy mâu thuẫn thì comment số 3 đấy để chúng ta thấy rằng là nó tránh cái tình trạng là khi mà Dũng nói thì mang tính chất cá nhân nhiều hơn ạ <coughs> cái điều tiên anh chị em nhớ là này khi tất cả các nhà đầu tư lớn á, các tổ chức lớn á, thì họ có một cái gì ạ à? họ luôn luôn bán ra kể cả những nhà đầu tư thành công nhé tất cả những nhà đầu tư thành công họ luôn luôn bán ra khi cổ phiếu chạy nước rút họ luôn luôn bán ra khi cổ phiếu chạy nước rút vậy khi mà cổ phiếu đang giai đoạn chạy nước rút thì rõ ràng là thị trường vẫn đang lên và chúng ta vẫn đang có cơ hội nhưng thay vì chúng ta để tập trung mua vào tập trung nâng margin lên tập trung ấy thì chúng ta lại tỉa dần ra ở đây chúng ta hiểu đơn giản là chúng ta không bán liền một lúc hết cổ phiếu mà chúng ta bán giảm dần tỉ trọng ra nếu anh chị em muốn mua cổ phiếu nào đó là sử mua P về D thì anh chị em cần phải bán một lượng cổ phiếu tương ứng PND để chúng ta thay thế đúng không thay thế khi mà chúng ta mua P của D cái điều này không ai nói cho anh chị em biết đâu giúp khẳng định ở trên thị trường không ai nói cho chúng ta biết điều này đâu ạ à bởi vì cái này là Dũng phải trả giá cái này là Dũng phải phân tích rất là kỹ trong tất cả những chiến lược đầu tư của mình trong 10 năm qua nên việc mà những cái lần mà Dũng bị sai sót có những lần lãi rất là lớn rồi nhưng việc mà gì ạ à, quá hưng phấn quá nóng vội quá gì ạ à, cái tôi quá cao nên dẫn đến là trả lại thị trường rất là cao tại vì đầu năm Dũng nói là Dũng muốn giúp anh chị em lợi nhuận ít nhất từ 50 đến 100 phần trăm một năm ai đã nhớ điều này thì comment cho Dũng cái ạ comment số 10 đi ạ nhớ điều này comment Dũng số 10 đi ạ bởi vì Dũng cần phải chứng minh cái điều này để giúp cho chúng ta gì ạ? bảo toàn chứ không phải bây giờ chúng ta lãi được như thế rồi vài hôm nữa chúng ta bị lỗ ngược lại sau đó lại nói trong cái việc là lại khoác lác lại chém gió đúng không Dũng đã nói là cổ phiếu gì ạ Hòa Phát khi đạt đỉnh là Dũng phải bán ra Dũng hướng dẫn cho anh chị em là mua cổ phiếu Hòa Phát và đạt đỉnh chúng phải bán ra hướng dẫn cho chúng ta gì ạ mua những cổ phiếu như là gì ạ Techcombank thì đến lúc nào Dũng bảo là chúng ta cần phải xử lý bán ra thì Dũng sẽ có những cái gì ạ có video trực tiếp để chia sẻ hôm qua các bạn có hỏi là mua Techcombank được không Dũng bảo không nhưng nếu bán Techcombank được không Dũng bảo không thế thì không mua được bạn sao không bán bởi vì cái điểm mua của Dũng là mua gì ạ độ an toàn cao nhất rồi cái thời điểm ở trước này với mùng 4 tháng 5 mà lúc thời điểm đó thì toàn bộ những nhà tư vấn bảo chúng ta là nên bán cổ phiếu bởi vì cái tháng 5 là cái tháng gì ạ tháng rất là rủi ro vậy bây giờ tháng 5 là tháng rủi ro hay là tháng tăng mạnh chúng ta thấy không ạ anh chị em quay trở lại tháng 5 đi ạ tháng 5 là tháng rủi ro hay tháng tăng mạnh đúng không thế nên bây giờ câu chuyện chúng ta cần phải đo lường xem là giữa cái thời điểm Dũng nói đến ở đấy cả thị trường lao dốc giảm rất mạnh như vậy tại sao lại có câu chuyện là gì ạ à? thị trường xấu tháng năm rủi ro covid thì lại xuất hiện ở nhiều nơi mọi thứ diễn ra như vậy nhưng tại thời điểm đó Dũng bảo mua gì ạ à? Techcombank và đến thời điểm này Dũng bảo là gì ạ? nếu có ai căng cứng quá thì bán bớt đi ạ còn gì ạ tiếp tục để cho nó sai nhưng lại không bảo chúng ta mua vào bởi vì chúng ta mua bị sai bị thế thế thì ở hôm qua Dũng lại nói câu chuyện tiếp là gì ạ là cổ phiếu thị trường vẫn còn lên nhưng gì ạ lại phải bán tỉa ra thay vì chúng ta gì ạ mua một cách gì ạ à? mơ xin nhiều lên thì có một câu chuyện là cứ để cho cổ phiếu chạy để chúng ta thu hết lại phần gì ạ à? từ gốc đến gần đỉnh nhưng để cho không bị áp lực thì chúng ta cần phải bán dần ra thì mình đã hiểu điều này chưa nên khi mà chúng ta gì ạ à? không nghe mà gì ạ à? mà chỉ nghe một tai nghe gì ạ à? nghe một phần hoặc là nghe gì ạ à, một video thì không hiểu cái điều này đâu ạ à. có phải đấy không ạ à? tại vì mỗi một hôm Dũng làm một cái chủ đề rất là rõ ràng để anh chị em thì à, hiểu rõ rằng là không phải chúng ta chỉ nghe một video là chúng ta có thể hiểu hết được thế thì ở đây chúng ta thấy là những cái cổ phiếu như là MBB nó gì ạ à? tí nữa chúng ta sẽ phân tích một vài cổ phiếu tại vì trong đợt này Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta từng dạng một để chúng ta có thể thoát ra cũng như là lựa chọn cổ phiếu đánh nhé buổi sáng nay Dũng có hứa, có hứa với anh chị em là Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta sẽ nhận diện một vài các cổ phiếu penny đúng không ạ Dũng có nói như vậy đúng không ạ Đấy. nhưng về một số các uh, ờ, yeah. Dạ. cái việc nó gọi là bất khả kháng Dũng không chia sẻ được nhưng tuy nhiên thì từ nay thì đến gì ạ cuối tuần tức là ngày đến chủ nhật thì Dũng sẽ có những video để phân tích chúng ta đúng không phân tích cho chúng ta nên anh chị em yên tâm xin cảm ơn xin lỗi ạ Đấy. thì anh chị em sẽ thấy là luôn nó ồn quá nên Dũng không thể làm video được và Dũng cũng theo dõi trên thị trường thì Dũng biết rằng là rất nhiều anh chị em có những lúc thì chúng ta cần phải trải qua giai đoạn đó bây giờ chúng ta sẽ nhìn ra xem là thị trường phân phối thì tại sao nó lại phân phối và phân phối như thế nào để chúng ta biết rằng là xử lý ra sao đầu tiên chúng ta sẽ thấy là phân phối là gì ạ chúng ta có thể quay lại trở lại khái niệm phân phối Dũng tin chắc rằng là giật phần nhiều mọi người thì không hiểu rõ thế nào là phân phối đấy đây có những bạn này vẫn hỏi là vào được cổ phiếu gì đây ạ đấy, chúng ta thấy không chúng ta thấy không ạ thế thì như thế này làm sao mà không bị thua lỗ mới được chưa? câu chuyện nó chỉ đơn giản đấy ạ làm sao mà không bị thua lỗ mới được chứ thế thì uh, chúng ta sẽ nói là phân phối thì trước khi chúng ta đang phân phối thì chúng ta sẽ nói về <coughs> tại sao lại phân phối trước ạ trong đầu tư chứng khoán thì trong dạng tích lũy đi ngang chúng ta gọi tích lũy thì big boy nhà tạo lập hay là các tổ chức thu gom mua cổ phiếu vậy thu gom mua cổ phiếu chúng ta gọi là tích lũy chúng ta sẽ nói một số khái niệm trước đã để anh chị em có thể hình dung được thu gom tức là mua cổ phiếu tích lũy sau khi tích lũy xong thì cổ phiếu bắt đầu bước vào chu kỳ tăng bước vào chu kỳ tăng nó giống như bắt đầu chúng ta bước vào sau khi tích lũy năng lượng tập thể dục thể thao ngon lành cơ bắp ngon lành thì chúng ta bắt đầu bước vào giai đoạn chạy tức là chúng ta gọi là chạy uh, ờ, 42 km đi ạ anh chị em có ai đăng ký chạy 42 km không ạ khi mà chúng ta bước vào giai đoạn chạy 42 km chẳng thế thì đầu tiên chúng ta tập thể lực tập tất cả mọi thứ dinh dưỡng mọi thứ ngon sau đó thì đó là giai đoạn chúng ta gọi là tích lũy trong đầu tư cổ phiếu chúng ta gọi là big boy thu gom cổ phiếu còn chúng ta gọi là chúng ta tập thể dục tập năng lượng sau khi chúng ta bắt đầu bước vào giai đoạn chạy thì giai đoạn đầu tiên đúng không giống như cũng như là chúng ta tập á, tập chạy ấy, hoặc là chúng ta chạy marathon ấy, thì giai đoạn đầu tiên chúng ta chạy rất là chậm tức vẫn chạy nhưng chạy rất là chậm nó là chạy rất chậm khi mà anh chị em thấy là chạy rất là chậm thì ở trong gì ạ à? sau khi chạy chậm thì bắt đầu nó về đích anh chị ạ khi mà nó về đích thì bắt đầu nó tăng tốc nó chạy là chạy nước rút anh ạ à, chạy nước rút khi chạy nước rút nó tăng tốc tăng rất là mạnh và trong cái đoạn đó cổ phiếu thì gì ạ à? nó chạy nó có khoảng trống chúng ta nhớ này hoặc là nó biến động lớn khoảng trống biến động lớn chân sàn hoặc là dao động rất mạnh với cổ phiếu blue chip thì có thể phân phối kéo dài từ 1 đến 5 tuần nhiều hơn còn với cổ phiếu thì ạ à, mid cap thì có thể một hai tuần còn cổ phiếu đầu cơ thì có thể là trong một hai phiên anh chị em ghi này cổ phiếu blue chip thì có thể phân phối một vài tuần thậm chí là hàng tháng còn cổ phiếu đầu cơ thì nó phân phối trong gì ạ một hai phiên là đi mid cap thì có thể kéo dài một hai tuần vậy chúng ta biết rằng là trong quá trình phân phối không phải nó kết thúc ngay một nhịp mà nó cần nhiều thời gian hơn cần nhiều thời gian hơn đúng không thế bây giờ câu chuyện là trong quá trình chạy nước rút mà chúng ta lại tăng margin luôn thì cái rủi ro đáng nhẽ là chúng sẽ nói về một số cái rủi ro về hệ thống cái rủi ro mà anh chị em đã có thể sẽ bị cháy tài khoản ở góc độ này anh chị em nhỉ chúng ta có thể bị cháy tài khoản nếu chúng ta gọi là rủi ro hệ thống cháy tài khoản nếu rủi ro hệ thống vì cổ phiếu nó chạy nước rút chạy nước rút nên khi mà phân phối thì gì ạ à? nó bán ra rất mạnh mà nó bán ra rất mạnh thì chỉ trong gì ạ à? 30 phút đến một tiếng là thanh khoản đã đáp ứng đủ cho chúng ta khi mà thanh khoản đã đáp ứng đủ cho chúng ta thì sàn nó sẽ bị treo kể cả những năm trước sàn cũng bị treo chứ không phải ở bến bây giờ sàn mới bị treo bao anh chị em đã thấy rằng những cái đợt phân phối trước á, sàn cũng bị treo rất nhiều lần rồi có thể comment cho Dũng số 4 đúng không ạ để cho anh chị em có thể biết điều này nên khi mà Dũng nói điều này có thể một số anh chị em chưa có lợi nhuận thì chúng ta thấy là rất là bức xúc bởi vì lại bảo là bán dần đi nghe vẻ nó gì à, vô lý đúng không nhưng mà đây Dũng đang phân tích gì dạ. à, cho những ai từng nghe từng theo dõi phương pháp của Dũng DVD trong thời gian vừa qua và thời điểm này đã có lợi nhuận hàng trăm phần trăm rồi thì đến bây giờ không có lý do gì anh chị em lại dùng mơ zin đoạn này đúng không không có lý do gì để anh chị em mà dùng mơ zin đoạn này nên Dũng nói cái điều này để chúng ta biết rằng là hãy giảm dần tỷ trọng zin này còn để cho cổ phiếu chạy cho cái lợi nhuận nó chạy lợi nhuận chúng ta đang thấy rằng là gì ạ rất là cao rồi buổi sau chúng ta sẽ nói về gư tâm lý hoặc là cái những cái chương trình này trong lúc thị trường đạt đỉnh Dũng lại nói đi nói lại một số anh chị em có thể nghe rồi nhưng Dũng vẫn nhắc đi nhắc lại chúng ta nhớ về học này rồi đúng không thì bây giờ chúng ta biết rằng thị trường bị nghẽn ở những giận trước thì điều này lúc này mà nó nghẽn thì chúng ta gì ạ à? nếu cổ phiếu SBS chúng ta lại lại 71 phần trăm vậy anh chị em thử xem nào thử tính nhá một cái cổ phiếu giả sử SBS đi ạ nó giá bao nhiêu ạ nó giá 10 đi ạ sau đó một thời gian nó lên giá 50 tức là nó giá 15 giá 15 ạ vậy nếu mà chúng ta thấy rằng giá 15 mà nó giảm một phiên chúng ta sẽ biết là chúng ta mất bao nhiêu phần trăm không ạ bình thường làm cổ phiếu SBS là nó tăng bao nhiêu tăng 15 phần trăm một phiên anh chị em nhớ nhớ tăng 15 phần trăm một phiên nhưng nó đã tăng được 50 phần trăm rồi thì nếu mà 15 anh chị em nhân với 15 phần trăm thì nó giảm bao nhiêu điểm ừ. xong lấy con số đó anh chị em này ạ à, lấy con số giảm đó anh chị em nhân với gì ạ à, nhân với cái số lợi nhuận từ 15 phần trăm từ 10 thì lên ạ anh chị em sẽ ra luôn ạ tức là lấy là sử anh chị em thử nhân cho giúp Dũng ạ tức là bây giờ chúng ta chỉ là 15 nhân với gì ạ 1.5,5 là bao nhiêu ạ? Có hiểu điều này chưa ạ? Khủng khiếp không ạ? Dũng nói điều này chúng ta đã nhìn ra chưa ạ? Hay là chỉ ạ? nghe các group kín hay là nghe ai đó nói rằng là chỉ nhìn thấy màu hồng mà không nhìn thấy gì ạ? Quan tài trước mắt ạ. Đúng không? hai phiên như thế thì 50 phần trăm thì hai phiên như thế thì gần hết rồi đúng không đúng không Thế tại sao mới không bán dần ra tại sao lại tiếp tục nâng margin lên để hô hào nhau và tất cả những cái đội chém dũng ở trong đoạn này tất cả những cái đội mà gì ạ à? vào đây mà comment tiêu cực hay là comment gì ạ à? có những cái gì ạ à? không được tích cực ạ có hai loại hai loại anh chị em nhá dũng phải nói gọi hai loại loại thứ nhất là gì ạ là một nhóm nào đó họ đang có cổ phiếu đang muốn phân phối cho chúng ta nhưng vì là có những video của Dũng nên họ không phân phối được chia sẻ được nên họ vào họ sẽ gì ạ à? cuối nhưng mình hiểu điều đó mà, họ vào họ gây gì ạ à? gây chia rẽ họ quấy rối chúng ta họ nói nọ nói kia họ tìm mọi cái để họ không mà tìm tức là nếu trong trường hợp mà chúng ta chỉ cần nói một cổ phiếu là bị sai họ tập trung vào cái sai của chúng ta để họ tập trung chúng ta có gì ạ à? 50 dữ kiện mà chỉ cần một dữ kiện sai thôi họ tập trung họ xoáy vào đúng không họ tập trung họ xoáy vào trong khi đó 49 dữ kiện kia đều tuyệt vời thì họ không xoáy đấy là cái trường hợp thứ nhất là trường hợp đấy còn trường thứ trường thứ hai là những anh chị em đang bị thua lỗ đã thua rất nặng mà đến bây giờ lại bảo là phải bán dần ra thì nghe vẻ trước kia họ không mua vào đến bây giờ lại phải bảo bán dần ra thì họ thấy rằng là vì cái ông này bảo bán dần ra nên thị trường giảm có phải đấy không ạ đấy một số bạn này mua cô Jin từ điểm mua tốt đúng không theo anh chị em có giữ được hết không ạ à? nếu chúng ta mua điểm mua tốt ạ à, thì chúng ta nên giữ không ạ à? có tiền giữ không ạ đấy Dũng muốn anh chị em một số anh chị em biết à? không đúng không nên anh chị em biết rằng là tự nhiên chúng ta phải có tư duy không thể nào nên giữ bởi vì một là nó giảm từ giảm cao giảm xuống hai là chúng ta là giảm từ margin nên gì ạ? sáu mươi phần trăm mà margin giảm từ cao giảm xuống thì trong hai phiên là hết sạch luôn có phải không ạ hai phiên là hết sạch luôn ạ cái bài học này lần trước nhớ là cái ca không biết những không nhớ nó ca bao nhiêu ạ một số anh chị em đặc biệt là học viên của Dũng một số anh chị em là kiếm được rất nhiều tiền à, hơn hẳn so với rất nhiều người khác thế khi mà thị trường mà nó đạt đỉnh thì Dũng cũng nói là margin giảm đi ạ rồi, lúc thời điểm này Dũng nhớ là thời điểm này có chị chị Hoa đây chị Hoa ở đây ạ à. là chị áp dụng đây chị chị áp dụng rất là đúng theo quy trình thì chị giữ được lợi nhuận rất là cao trong khi đó một số anh chị em gì ạ à, không giữ được lợi nhuận bởi vì lại làm ngược lại tức là thay vì bảo giảm margin thì lại tăng margin lên vì nghĩ là lãi quá lớn rồi ai nghĩ chúng ta nghĩ qua là quá lớn rồi nên chúng ta gì ạ à? margin nó chả ảnh hưởng gì cả mà chúng ta mong muốn được nhiều hơn comment cái ạ comment số một cái tại vì chúng ta đang kể trải nghiệm trong buổi video như này Dũng muốn là chúng ta trải nghiệm thôi ạ còn nếu mà Dũng đào tạo Dũng dạy thì coi như là Dũng đã gì ạ hướng dẫn rồi nhưng chúng ta thấy là chúng ta trải nghiệm luôn ạ trải nghiệm luôn xem là một số anh chị em có phải như vậy không ạ đấy. chúng ta trải nghiệm ra chúng ta dễ ra câu chuyện này đây có một bạn này đấy. đang lãi thành lỗ ngược lại luôn câu chuyện này rất là tại vì trong đoạn này Dũng nghe trên diễn đàn bắt đầu nóng sốt rồi thì có một video khác để hướng dẫn chúng ta vậy bây giờ chúng ta hôm nay tại vì thời gian nó không nhiều nên Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta phân phối phân phối nó có ba dạng và phân phối anh chị em nhé nhớ này bây giờ Dũng sẽ nói thật nhanh cái phần này để chúng ta học bài học này vì ờ, từ đây đến lúc chủ nhật chúng ta sẽ còn rất nhiều cái chương trình chia sẻ này nên anh chị em nhớ đăng ký kênh đăng ký kênh để nhớ là đăng ký kênh và bấm chuông để khi mà Dũng phát là anh chị em sẽ nghe được ngay tại vì những cái kiến thức này là kiến thức vô giá mà anh chị em có đi học ở đâu chắc chắn là không ai dạy đâu ạ tin chắc là không ai dạy anh chị em cả nên nếu chúng ta nhớ cái những bài học này để chúng ta học được đầu tiên chúng ta gọi là phân phối phân phối nó có ba loại nhưng phân phối nó ở đoạn nào khi mà cổ phiếu chạy nước rút á anh chị em nhỉ khi cổ phiếu chạy nước rút thì nó gì ạ phân phối đó mới là phân phối gì ạ nguy hiểm còn khi mà cổ, cổ phiếu mà đang tích lũy thì nó có hai dạng trong tích lũy đi ngang trong kênh đi lên thì những đợt rút bỏ nó không sao cả tí nữa dung sẽ gì ạ à, trình bày cho anh chị em nhìn cái đấy. còn trong quá trình mà đi ngang kênh đi xuống thì những cái dạng phân phối đó là đi xuống nha dạ. đi xuống chúng ta sẽ lấy một vài các ví dụ để anh chị em có thể thấy rõ được đấy ạ đầu tiên chúng ta lấy một cái cổ phiếu đẹp đây là chúng ta sẽ là lấy vn 30 đầu tiên ạ đây trong quá trình ờ, chạy nước rút anh chị em này đây là quá trình chạy nước rút này Đấy, đây là chương trình chạy nước rút tất cả cái cổ phiếu để phân phối được nó phải nằm trong quá trình chạy nước rút Đấy, cùng là phân phối nhưng nó phải nằm trong quá trình chạy nước rút đấy ạ đây chạy nước rút này. anh chị em nhìn thấy đây là quá trình chạy nước rút này. còn phía trong này là chỉ một vài cổ phiếu đây nó là vùng gần như là đỉnh đây là đỉnh rồi còn phía này là cái mà nó cần thời gian để phân phối nhiều hơn phát ra nhiều hơn này. anh chị em thấy tất cả những cái đoạn khác nó đều xảy ra chạy nước rút nó mới chỉ kết thúc đúng không xảy ra chạy nước rút nó kết thúc thì mình nắm rõ cái điều này đầu tiên là chúng ta thấy là chạy nước rút chạy nước rút đúng không thì lúc đó chúng ta mới tính phân phối còn nếu mà trong trường hợp mà nó không có chạy nước rút thì phân phối kiểu gì nó có thể là quá trình xuất ao nó có thể quá trình rút bỏ nó có thể một cái gì đó đó nên phần lớn chúng ta đang bị gì ạ à? mắc sai lầm hoặc là chúng ta chả hiểu nên là phân phối vậy bao nhiêu anh chị em rằng chúng ta thấy là cái quá trình phân phối nó trong quá trình chạy nước rút đấy là cái mà chúng ta lần đầu tiên chúng ta được nghe thì comment cho Dũng số 4 được không ạ nếu mà lần đầu tiên chúng ta được nghe cái điều này ạ tại vì chúng ta vẫn cứ nói là phân phối nhưng chả hiểu phân phối nó ở đâu là mới nguy hiểm phân phối nằm trong giai đoạn chạy nước rút mới là cái nguy hiểm còn phân phối mà nó gì ạ chúng ta vẫn nhìn thấy là khối lượng lớn và giá giảm mà nó trong cái dạng tích lũy thì nó chỉ là gọi là gì ạ à? nó chỉ gọi là rút bỏ thôi ạ à. đấy nên cái điều này chúng ta sẽ là rất nguy hiểm Dũng lại nói một cái khái niệm nữa cùng làm nến maruguru đây là một cái nến maruguru là sau khi nó bứt phá nền thì nó rất là tốt cũng là một cái nến Maruguru ở đây hoặc là nến ở đây hoặc nến ở phía trên này thì đây là những cái nến tồi tệ à, nó nằm ở vị trí nào đấy ạ cùng là cái nến Maruguru ở đây ạ trong kênh lên thì nó gì ạ nó là tuyệt vời tại vì kênh của nó bắt đầu à nhưng khi nó chạy ở nước rút ở phần này thì nó lại là tồi tệ vậy chúng ta đang thấy rằng là tất cả nó liên quan đến gì ạ vị trí nó nằm trong giai đoạn nào vị trí chúng ta là cái vị trí của cái nến đấy nằm trong giai đoạn nào chứ không phải là cứ nghe nến Maru là bảo là nó xấu hoặc là nghe nến Maru là nó tốt mà nó phải nằm ở vị trí nào trong giai đoạn nào tại vì mỗi hôm chỉ chia sẻ cho anh chị em một phần thôi không chia sẻ được nhiều anh chị em nhá. thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục này khi nó chạy nước rút thì cái quá trình gì ạ à? phía trên này chúng ta gọi là phân phối bởi vì nó đang trong quá trình chạy nước còn phía dưới này dù là nó giảm đây chúng ta để tất cả mọi người rất nhiều các chuyên gia thì thấy bản thân này là rất là xấu <clears throat> đúng không nhiều chuyên gia bảo xấu bởi vì nó gãy cái đường SMA 20 đường trung tâm đây là gãy này thì Dũng nhớ là trong cái đợt này thì phần lớn 90 phần trăm các công ty chứng khoán đều là tiêu cực nhưng trong khi đó thì các à, bạn tham gia cùng với Dũng hay ai theo dõi kênh của Dũng đều là kiếm được bội tiền trong đoạn này bởi vì chúng ta không hiểu rõ rằng là thế nào là phân phối thế nào là tích lũy thế bây giờ có ba dạng phân phối anh chị em nhớ hôm nay chỉ có nhớ ba dạng phân phối dạng thứ nhất là gì ạ giá giảm khối lượng lớn đây giá giảm này chúng ta gọi là giá giảm này trong cho cái trình chạy đấu rút nhá bắt đầu tăng tốc hơn này giá giảm khối lượng lớn hơn rồi chưa chúng ta gọi là phân phối đây cũng là giá giảm Đấy, so với trước là khối lượng lớn hơn trước gọi là phân phối nhưng cái dạng phân phối thứ hai là đầu phiên tăng là đây là đầu phiên tăng cuối phiên giảm những cái khối lượng này thấp hơn ở đây thì đây không phải là phân phối thì đây chúng ta có là phân phối thứ nhất và phân phối thứ hai đây là phân phối thứ hai và chúng ta có một cái dạng phân phối này ít ai có thể hình dung được đó là dạng phân phối rừng đây một dạng phân phối thực ra là những cái dạng này thường ở trên thị trường gần như không ai biết đâu ạ đó là cái khối lượng nó tăng rất mạnh nhưng giá không tăng ai biết dạng phân phối này thì có thể comment cho Dũng ạ ai biết dạng phân phối này thì có thể comment cho Dũng cái ạ comment cho Dũng xem ạ số 4 đi ạ số 3 đi ạ tức dạng phân phối này tức là cái khối lượng tăng rất mạnh và giá không tăng hay chúng ta gọi là nỗ lực không thành công nỗ lực không thành công tức là khối lượng nó bán ra rất là nhiều mà nó chỉ dành một vài các cổ phiếu trụ để đỡ thôi ạ à. một vài các cổ phiếu trụ để đỡ tuy nhiên ở đây vẫn chưa kết thúc đâu ạ à. ở đây nó vẫn chưa kết thúc tại vì ở đây vẫn còn rất nhiều người nghi ngờ hoang mang lo lắng sợ hãi vẫn còn đang xe ở đây nó phải tạo ra chúng ta ở mức này là hưng phấn tột độ anh chị em phải tạo ra mức hưng phấn tột độ tất cả báo chí mọi cái phải đến miệng hưng phấn tột độ nhưng có một cái điều mà anh chị em cần lưu ý này trong giai đoạn đi lên trong giai đoạn đi lên đầu phiên giảm hoặc là rất bình thường tức là nói chung là tăng không nhiều cuối phiên bắt đầu có xu hướng tăng mạnh Đấy, cuối phiên không phải là ATC nhá anh chị em cuối phiên là ATC mà đó là sau dầu chiều bắt đầu nó có xu hướng tăng đấy là trong xu hướng đi lên nếu ai hiểu được quy luật này thì chúng ta có thể đầu tư phái sinh có thể kiếm được nhuận rất là nhiều đấy là cái đầu tiên đó là giai đoạn chúng ta gọi là xu lên còn khi nó bắt đầu chuyển sang giai đoạn có thể gì ạ dạ. chuẩn bị bước vào giai đoạn suy thoái thì nó có một cái đặc tính là đầu phiên tăng mạnh và cuối phiên có xuống giảm so với đầu phiên thì đấy chính là một trong những đặc tính để chúng ta biết rằng là cổ phiếu đang được bán trao tay cho các nhà đầu tư khốn khổ còn một cái quy luật nữa đó là gì ạ à? trên biểu đồ tuần thì chúng ta thấy là những cái đầu phiên đó, nếu trong xuống đi lên thì những thứ hai thứ ba thứ tư là thị trường gì ạ tăng không tăng mạnh lắm lình xình bắt đầu thứ năm thứ sáu hoặc thứ tư thứ năm thứ sáu chẳng thì bắt đầu thị trường bắt đầu tăng mạnh hơn so với đầu tuần ngược lại khi mà các bạn phân phối thì điều này nó lại xảy ra ngược lại bởi vì nó đang truyền đó là đang trao tay từ nhà đầu tư lớn sang nhà đầu tư nhỏ ở giai đoạn này anh chị em biết rằng sẽ có một vài các cổ phiếu vẫn còn tăng mạnh vẫn còn gì à, thời gian để chạy nước rút nhưng phần lớn phần lớn các cổ phiếu nó cũng đã gì ạ à, bắt đầu chuyển sang giai đoạn phân phối được rồi ạ à thị trường có thể thông thường thì nó phân phối từ 3 đến 5 lần cái này thực ra chị em đã, nếu bình thường học trong cái khóa xuống dòng tiền của Dũng Dũng đã dạy kỹ, hơn xuống dòng tiền thì phân phối từ 3 đến 5 lần nhưng có một số ngoại lệ nó phân phối nhiều hơn tức là cái thời gian này phân phối nhiều hơn câu hỏi là tại sao nó lại phân phối nhiều hơn mà nó không phân phối từ 3 đến 5 viên anh em biết không ạ tại sao như vậy tại sao nó lại phân phối nhiều hơn học về bản chất thì đừng học về gì ạ máy móc ạ tại vì trên thị trường kể cả William Nell ông dạy ông dạy như Dũng nói đâu ạ chắc chắn là các bạn đọc các bạn không hiểu đâu ạ đúng không anh em đọc về William Neal nếu bạn thấy rằng là ông nói phân phối nhưng chúng ta sẽ không hiểu được có phân phối rồi nhưng ra vẫn gì ạ à? anh chị em nhớ nha thế thì bây giờ chúng ta thấy là sau khi mà phân phối thì nó cứ kéo dài nhiều hơn bởi vì nó có quá nhiều các dòng thay nhau chạy nó có một vài các dòng thay nhau chạy nên không thể nào phân phối một nhịp là hết được mà nó cần phải nhiều nhịp hơn đúng không và thứ hai là các cổ phiếu blue chip á, thì nó không thể phân phối trong một hai tuần được mà nó phải phân phối theo nhiều tuần hơn đó đấy là cái thứ nhất vì trong chương trình này Dũng không chia sẻ được hết các kiến thức một nhịp nên phải tách dần ra từng buổi một để chúng ta nói về thị trường phân phối nên chị em xem một buổi không nghe được hết là chúng ta không hiểu đâu sau đó lại phán là hôm trước ông bảo phân phối bán hết ra rồi nên cuối cùng là cổ phiếu vẫn chạy cuối cùng là là gì ạ dẫn đến một tình trạng là nguy hiểm đấy ạ nên xem là xem xem hết nha chúng sẽ ra các chuỗi về phân phối này thì trong hôm nay Dũng chỉ nói cho chúng ta đó là có ba dạng phân phối dạng phân phối thứ nhất đó là gì? đầu tức là giảm khối lượng cao hơn phiên trước cứ giảm khối lượng cao hơn trước gọi là phân phối dạng phân phối thứ hai là đầu phiên tăng rất mạnh sau cuối phiên giảm cuối phiên giảm sau đầu phiên thôi còn về gì ạ à? về giá có thể vẫn tăng là sự đầu phiên này ạ à, tăng 20 điểm cuối phiên chỉ tăng 3 điểm thôi nhưng khối lượng cao hơn trước trong VSA chúng tôi gọi là áp thớt áp suất ạ dạng thứ ba là gì ạ khối lượng tăng rất mạnh nhưng giá không tăng ở dạng này thì nếu mà nói về viên 30 của viên index ấy, nó là gì ạ thực ra là đang ở trạng thái phân phối nhưng nó dùng một vài mã trụ để giữ làm cho cổ phiếu vẫn tăng bao nhiêu em biết điều này thì thấy rằng là nó rất tuyệt vời thì có thể comment cho số 3 đúng không ạ khi mà chúng ta học điều này chúng ta thấy là tuyệt vời đúng không ạ thì có thể comment số 3 đi ạ bởi vì Dũng biết rằng là trong thị trường những cái khái niệm như này anh chị em không không kể anh chị em đọc tất cả loại sách anh chị em không có đâu ít gần như không có ok thế bây giờ hôm nay đấy ạ hôm nay là một dạng như vậy ok thì chúng ta nhớ ba phiên phân phối còn có thể nó kéo dài bao nhiêu phân phân phối nữa thì ờ, Dũng sẽ làm một video khác để nói về thêm cái phần này vì trong mỗi một video mà nó kéo dài quá thì anh chị em sẽ gì ạ không học được ạ tại vì nghe một tiếng là rõ ràng là chúng ta cũng thấy là rất là gì ạ? mất rất nhiều gì ạ? không sức rồi nên trong những video này thì Dũng muốn là chỉ gửi cho ta một thông điệp để chúng ta nắm rõ được thôi còn những video khác nữa Dũng sẽ nói về gì ạ? cái rủi ro hệ thống nó như khủng khiếp như nào thì chúng ta sẽ nói về rủi ro hệ thống nên cái việc mà một video khác nữa Dũng sẽ nói về margin các tỷ lệ margin như nào tại sao chúng lại giảm dần một video nữa Dũng sẽ nói gì là ở các cổ phiếu dẫn đầu các cổ phiếu chạy nước rút tại sao các cổ phiếu chạy nước rút nó chuẩn bị kết thúc thì nhóm kia lại kết thúc theo Đấy. một video khác nữa thì tại sao gì ạ à? khi mà nó rơi ấy, thì gần như là không bán được cái điều này liên quan đến là các công ty chứng khoán họ làm gì Đấy, chúng ta phần hiểu rõ được những điều này thì anh chị em sẽ thấy được tuyệt vời Đấy. nên nó cũng sẽ làm những video ngắn ngắn hơn để giúp chúng ta nhận diện ra và đáng nhẽ là trong những đợt này nếu mà trong trường hợp mà điều kiện cho phép thì một ngày là nhẽ Dũng phải làm 3 đến 4 video để giúp chúng ta học nhanh nhanh để chúng ta hiểu rõ về thị trường đây là những kiến thức mà chắc chắn là anh chị em cần phải biết thay vì gì ạ chưa nắm rõ kiến thức bảo toàn vốn á, cũng sẽ không cho cổ phiếu nếu anh chị em không nắm rõ được cái gì ạ cái công cụ để bảo toàn vốn đó, bảo toàn lợi nhuận của mình thì Dũng sẽ gì ạ? không chia sẻ về cổ phiếu đơn giản thế thôi bởi vì cho chúng ta gì ạ sau đó thì chúng ta bị thu lỗ trong đoạn này thế thì à, Dũng lại bị gì ạ nghiệp đúng không có phải không ạ lại mang nghiệp thà rằng cho chúng ta đừng đầu tư còn hơn bây giờ cho với ông vào ông thấy là ông Dũng này bảo là toàn lợi nhuận đến 50 100 phần trăm hay hay quá thế là về cũng đi đầu tư bắt trước sau đó lại nghe mấy cái à, lúc đúng lúc sai thế là chả hiểu thế là mua vào thì lỗ thế là Dũng sẽ lại tính nghiệp nên anh chị em xem là xem hết và phải hiểu thì mới mới tham gia còn không hiểu thì không tham gia một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn đã theo dõi cái chương trình của Dũng trong buổi tối hôm nay chúc chúng ta có một buổi tối đầy năng lượng và hẹn gặp lại chúng ta vào những video tiếp theo xin cảm ơn các cổ phiếu các câu hỏi anh chị em các bán được chưa thì chúng ta sẽ có những từng phần để giúp chia sẻ ngân hàng bán như thế nào sẽ có cách hôm trước nói một lần đấy ạ nhớ đăng ký kênh nhá anh chị em nhớ đăng ký kênh đăng ký kênh đăng ký kênh đăng ký kênh để chúng ta lại tiếp tục gặp nhau vào những video tiếp theo xin cảm ơn